Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả em ơi Và lần đánh boss 72 này à, thì à, sau khi đô tốt à, cá nhân cũng như là đô tốt băng hội xong Thì bên anh Tùng đang sở hữu hơn 150 con Thì hôm nay anh Tùng sẽ đánh cho anh em xem nha anh em ơi Và Khả sẽ phụ anh Tùng đánh và cũng như là ra đồ gì xem liệu có siêu phẩm hay không Anh em cùng xem sâu qua nha Ngày hôm nay thì à, vẫn với xích đồ đồng sát này mà 25 25 25 Và cái này à, 6 là Đó 75 này kẹo với 6 này là Mà 7 75 681 81 cái này năm là 80 60 bắn nha mọi người đó 80 60 bắn ok chưa đợt hai cánh bắn rồi bói anh em xem bắt 72 nha mọi người bắt 72 hơn 150 con nha rồi anh Tùng ơi lô thả anh ơi dớt thả nhá thả ok hết máu rồi thả rồi đấy là lúc kỳ quýnh chiều à, <laughs> trên đất ăn bót rồi rồi ok anh em mình với đồ này như hướng về nhiệt đồ này hello đinh nha hello anh em giờ nè em nghe mới mua nhận của anh Tùng à, thời gian em chậm 40 tháng một nè với cái đai 30 sinh lực nè để anh chịu bảy luôn để hai đó lại phải không chịu bảy ừ, thôi để anh cái đai 30 mươi lực à, chín máy mua rồi một người đã đi nhận ẩn một tính ra đã được rồi nhận ẩn một mà còn mấy nhẫn họ ăn thời à, gian chậm bốn cái đau con luôn rồi này lên sang 150 con nha nè 150 con đúng anh Tùng ơi 110 Ok 110 Ok Rồi hai cây vũ khí đầu tiên Không biết có siêu phẩm không đây à, à, ba cây vũ khí cha cha tao hả bán thì mai hốt dạ muốn lấy lấy luôn rồi vui giờ lấy luôn hả muốn lấy muốn lấy luôn hả lấy lươi mai lên điện khoản trời ơi dòng một là anh 18 ơi con 40 mươi Em lại đi, em đi, em đi. Có 20 à. Ôi, nón thủ lý. À. Một cây khí 500. Hai cây khí mươi váy cái chứ. Bao tay rác luôn. Trời ba con khuyến đồng chậm Vãi cái chứ Ôi Cái sát thương 35 nữa chứ Rồi tiếp Tùng ơi Như trăm năm bảy luôn rồi Họ, họ sát năm bảy năm năm mấy anh ơi à, một cái năm trăm rồi mới năm trăm nhiều quá họ sát nổi trời ơi cái này mà một một một trăm năm bảy là ngon anh Tùng ơi ờ, đó trăm năm bảy à, trăm năm bảy mày ra ngon vậy. này. mày ra mày đổi số khẩu đổi đổi số điện thoại em đi này như hương ơi nhận đồ như hương ơi Trời cái đau phi đau Có 35 điểm vâng, Không có Thì anh để đi ngày mai em mượn số tài khoản nhỏ em em Ra. đưa cho anh chuyển cũng được Trời dạ, ơi, cái này anh 18, anh 18 đang cần dòng nó có 20 à. Đổi, đổi, đổi cái số điện thoại qua đây. À, đẹp dữ à, đẹp dữ à? có 20. Đùa, có con Amin không đánh à? Con Amin không đánh cái đứng từ xong thì bao giờ chết quá. Dạ. Đánh đi anh em. Bỏ luôn à. Ừ. Quạt máu em mới quýnh được. Đây đây đây đây. Đây đây mình giữ. Vì đầu ra quá qua qua lượm lại biết nhiêu cây làm chậm luôn nè chậm rồi tay ít rồi hết rồi anh ta rồi không đủ lắm thôi ok anh ơi anh đi anh tôi bút không vào đây gì mà đấy à à Đâu em nói câu tô câu tô ra rồi bó nhanh rồi dạ. bó nhanh bó nhanh đồ nhiều quá ờ bó cái trần nha cái máu ai lượm hết rồi lượm dạ. quá qua máu nha cái đòn chồng 40 em báo luôn rồi nó ờ, ờ, cái đòn có làm chồng 40 anh vậy dưỡng hoài ai chết là như hơn nam tư phong chết hả dưỡng hoài lâu trời ơi nó làm chồng Má cái đài đẹp, cái 20 à, Khải ơi. Ờ, cái 20 buộc GG. Nước máu ta vẫn phải cho máu một chút sao được không? Rạc luôn. Em em cầm anh thôi. Tao phụ khí khuyến chậm khá nhiều nha anh Tùng ơi Còn 4 cây rồi, 4 cây khuyến 500 ấy Phát Mình không có thủ lý rồi thả tiếp lên ai chết hai người chết rồi mà ừ ok hai người ơi hello này mới vô nha đồ như thế nào em đồ như thế nào nói nhiều hương nhiều miếng rồi để em chuyển đồ với anh Long anh từ từ từ cũng mất con nhảy thứ không mới nhảy thứ này đây Bình Dương cái cho mày này Bình Dương đây ơi Chân này đây, bạn mới bạn nữ không ta? Nữ rồi đó, nữ. À, vậy à, vậy à. Ờ. Ở đây đây đây mà ai có duyên tình học rồi, rồi, bán cho em lên đảo thì nhắn nha trời. Ok. Rồi muốn báo cho nắm rôm nha. ở đánh đi, muốn báo cho dạ đây hả chưa? À, cái áo cái áo cái áo cái đẹp ơi. Ôm bó luôn, ôm bó luôn này, ôm bó luôn. Áo 540 á. Ôm bó luôn vậy. Ok. Áo nam mà áo đó là sao xài đâu có gì đâu mà xài cũng với nấm luôn cái luôn trời Đấy, rồi thôi cầm uh, trước mắt để nó mấy món sinh lực cao cao thôi thế lực cao cao á cho anh gì thì à, à. thắng lôi à? thắng lôi. ừ, ừ. Trời, chủ yếu là lâu lâu cầm vô đứng xa tạt vừa vừa, vừa. À, tí cái đài thì chứ cái đài có 20 à có không ừ nhưng mà cái vấn đề là nếu mà thiệt tình muốn bán hàng cho đang thì bán luôn cũng có người hỏi nghe này nghe này nếu ai mua thì bán đó nón hả nón còn sốt luôn nè mà ít người xài không ai xài à, nếu có cũng để cho xe à ừ. ừ. trời áo không phục hồi ờ. áo không phục hồi nữa mà ờ, à áo này lồng lông ngon má trong đó vào mua sinh lực lực sinh lực trời, đầu sắc nội công 30 sinh lực nội lực đó đủ đưa cái đó cho cái trận khoái cái đau phi tiêu má phi tiêu mà không có tóc trời trời ơi cái tiêu này mà tóc 20 nữa đẹp nha không có tóc má phi không có tóc lên nhà đi khải ok ok vứt cho lòng à tiêu này mà còn máu còn máu nhanh áo đó nhiều hương nhiều hương đang giữ á mà tiếng mà lái lái lái cho anh long à con thấy chạy qua chạy qua dạ, cái dạ ở đâu tương dương tương dương á kêu như hương quăng tương dương bắt kêu như hương giao quăng giao cái áo khăn lôi vào mươi sinh lực mười mười bảy thôi mà á cái cây bộ khí còn đẹp mà không có tóc nào Tương Dương nào vậy tự nhiên bắt tự nhiên bắt tự nhiên bắt ngay chỗ cái đình đó rồi như hương lấy ngạc lấy vô dịch đi như hương ơi cái áo á áo nữ áo nữ á quăng quăng qua cho Trời ơi, 540 quá trời luôn Ủa, ờ quên Thúy Yên đâu gặp một hồi Phi Trần uh, cần cái cái ngọc bội uh, thời gian cũng đọc dòng ẩn hai được không Phi Trần? À, cỡ hai cái rồi. Có hai cái rồi hả? Để shop mời rồi để gia tẩu cái làm. Nó ẩn hai ẩn một đấy cả. Ẩn hai nơi nói chung làm chậm nhiều lắm. Cái này là cái thứ năm rồi, cái này cái thứ năm rồi. Cái này đã làm gia tẩu. Cái này ca thứ năm á. Có mấy ca sinh lực lực đẹp lắm tầm ơi 11 ít luôn á. Không, anh dùng gần một tôi được trước vào Nami anh vâng, cần ờ, có có. Ông một có. Ông một nói như hương á. 200 xu em. 200 xu ờ, Trần Kiên ơi. này cứ uh, chuyển đồ hết đi Rồi những đồ hết đi xong rồi đổ số mấy cái đó thì cũng dư cũng thừa cho anh em thôi nè nón hay gì này nọ cũng mấy đó không yên thua nè mà lúc này là khai bán cái áo ấy chứ không cái nón nè cái áo đường ngựa giáp anh em là còn thắng đạt không anh em rồi không bình qua em, em hối nhanh về hơn 10 phát nó toàn niệm với niệm hai bộ tí nữa quát 72 biết cái ra được gì hôm nay nè mày. 150 con ừ. tương đương khoảng tầm uh, đấy, 20 kim không em đi đi ngủ 20 Cái kim ơi, về nha anh ơi Cái ơi anh ơi hôm trước em hóa 10 phát không chờ anh hóa hai phát ra ra luôn ừ. ôi trời cái áo à, chón có 20 trời vậy là mấy mấy à, nón siêu phẩm lên tùng ơi nón nữ siêu phẩm nha <laughs> hai bốn bốn mươi được Ừ, nón gì nón gì nữ nón nữ nón nữ nón gì nón nữ nón nữ anh ơi được áo này bán cho em được trời sinh lực cao quá người trời cái áo ôi sụt cái áo không phục hồi vãi chứ nè anh tùng nhìn cái áo đẹp không đẹp chưa trời cái áo này có phục hồi nữa quá đẹp luôn nè ăn vàng quá đẹp luôn ha cái này thì có phục hồi mà của đại và trăm xu đó ơn nghĩa gì ui trăm ba mươi đó trời ơi cái cây trời không có tóc một tốt đèn nhá trời ơi đẹp dữ ta ủa cái này rồi lấy kia không lại nó không đi ngủ nè không có tốt bao biển hình dẫn xin cho ban hả ôi cái áo nữ này rồi như hương lóc ạc nữa như hương ơi ba đô này đã như là chậm không làm gì đâu nón này nó cũng được siêu phẩm này cái này đợi tới này sau này em xem tiêu này cũng được không có tóc buồn nha cái nón nó phía mang được đâu áo này cũng đẹp không có gì nón anh cầm gì chị em có bên bên đây có để sẵn cho anh cái nè à, được một cái nón này tí sau cho anh em xem nha lên nhật đi hả ok ok rồi thả tiếp anh đây rồi giao dịch trần kiềm cái đó nó nón nam bán cho cu lửa được có mấy cây vũ khí nhìn đẹp không nè 35 phần trăm toàn 9x 10x không ngon vãi mà không có tóc thêm siêu tóc nữa đẹp thêm tốc 20 nữa là khác gì cây chống ban đâu nè cái cây của khí vàng chống ban nè Đài số mắn vẫn như cũ không gì thay đổi nữa nè để để, để chút anh long anh đi làm vụ thì nhặt ra tẩu nữa ờ, ờ cứ làm gì làm đi anh em là em kêu quên vâng, rồi vâng. ok hết nay mai đi tiếp vậy nha nay chết con ben cái đi thì ngày mai giờ dạ, mới xong quá ha. đi lâu dữ rồi à, tim còn có năm người nếu bốn bốn người thấy một hệ thổ à, viên à, tinh hồng không bán em viên cái đó một cây vũ khí một cái nón cho cầu khí thổ à lo sắt nội công à đi long tiên bảy bảy con bán ừ. Dạ. nó sẽ là con 179 điểm đẹp 199 luôn 99 179 mà nghĩ gì anh Long đi mua thiết chi ta không hiểu mua chi gì luôn trời không hiểu nó dọn đang dọn cái đang ngon vậy chưởng, đi sói ừ. đồ giải bùa cho ban luôn nhưng mua thấy gì chị không biết mua làm gì. Khải ơi ừ. nó vụ nó bán được rồi giờ nó Khải ơi em bán gì mua thôi chứ ờ ok <laughs> vậy <laughs> đừng ăn nữa tao là tao mua rồi chứ đừng nói nhiều mà không bàn không bàn bây giờ anh bây giờ mà anh nói em chuyển đồ qua rồi nè anh mình nói ôi tao không mua nữa rồi anh tới quận 12 liền <laughs> ok ok ok không mua nữa bắt xe này à. nó thích là được như này ừ. bán cái ạt này nói ừ. khác căn bản bán bê chịu đó thích là nhậu cái gì còn dán sao vào còn dán sao vào ừ dán sao vào Tiến Anh ơi Trời, đồ gì Cái cảm giác anh em thấy không em đủ mình thiếu cái mắn của cái thằng ờ, Phan Lăng Độ Em thấy đồ sinh lực lực không được đẹp nha Đỡ giày cho tới hè đi mang Gì, giày của gấp mà mang gì Mang mang chợ được chạy đỡ chứ mày Chạy đỡ em có đôi giày tóc khăn lôi hay mười mấy này Không mang, mang đôi giày thủy làm gì ừ. Ừ. Trời ơi 30 trời đông nam trời nghĩ chọn có ba mươi cũng được anh em nào cần đi năm hành vũ khí thủy vẫn cần á cứ bước cho ba anh em nào cần xài thôi chốt xin lượng cũng được bằng sát bốn chín không tóc trời ơi lo sắt toàn lo sắt ngồi không hai cây nón này vẫn anh em có anh em nào vẫn sai được nè vẫn xét năm hành vũ khí thủy nón thủy rồi ngọc bội uh, ờ, ngọc bội thủy vẫn lên được 80 chón 40 chậm cũng được đấy nó nói là anh em nào cần cứ hỏi như hương nha ba đồ trùng chung như hương giữ hết á chung ba đồ này ra vũ khí nhiều cơ luôn rồi mà không có cái phí nha ừ không có phí đấy về đi về đi không ngủ ngon đâu về bờ đây về soi bói bói đi về bói ok ok ok quên đi ui ba mươi thủ đến một Bằng rớt luôn 20 20 Ôi sợ quá trời 20 30 Ôi xô Rồi tập nhâm không Nè Đó nếu như lúc nãy là đi theo con nón thủy nãy á Theo cặp ngọc bội này nữa là chuẩn binh này nè Đó Thấy chưa Phục hồi nội lực 3 điểm vậy chứ Đó ngọc bội trên bang đó Là đi cái nón này hợp lý luôn á Đi cái vũ khí nữa là chuẩn 80 chón Đó hợp lý không Nhưng mà đồ nó không có sinh lực hay phèn Giờ đang không sinh lực chán lắm đó cho những anh em tầm chung chung mới vô ban mà không có đồ á thì có thể vứt qua cho anh em xài <laughs> Mình Dương nó nó quảng cáo hàng nó mọi nơi mọi lúc <laughs> cái trong hạt này một triệu bán ra ngay mà điều hiện tại bây giờ sao không không ai hỏi muốn hạt ấy chứ này bán triệu bán mất một mà quá rẻ luôn hết đồ luôn này nó, nó... đang cái bàn đấy giờ đang đây đang set đồ này cũng chịu quá rẻ 15 kim Thì sự quá rẻ Vấn đề là thằng em này Mày bán xong mày chơi gì <laughs> Tao mới khó tao không bán giùm cho thì giờ cái này tao bán ra phóc bộ luôn <laughs> Anh cứ bán đi Bán đi xong rồi mất người cầm mặt chết nữa <laughs> Khả đăng ngược bội Ok Như Hương ơi Như Hương lấy ngược bội cho anh vô thường thì Như Hương ơi như Hương ơi Ngọc Bội nào, Ngọc Bội ờ, nào Ngọc Bội uh, qua tương Bắc đi Ngọc Bội nào Ngọc Bội uh, Dương Chi Bạch Ngọc, Dương Chi Bạch Ngọc phục hồi thể lực 3 điểm anh rồi 30 vừa Đúng rồi ừ. Đây đây đây đây đây ờ. Vô thường nha, ạch vô thường nha, ạch vô thường nha Rồi, đứng bên tay phải, đứng tay phải cầu qua phải luôn, qua phải luôn, qua chuẩn bao tiếng luôn Trời, 30 30 nha À, đấy, một áo này Được được, một cái áo đẹp luôn Nón luôn Ra Nón áo, áo anh đang cần đúng không? Ủa, anh Đồng lấy áo nào làm gì nữa? Anh thì bao giờ cái áo kia nó sẽ hạn anh mới cần <laughs> Tưởng gì? Cái áo kia biết nào anh hàng anh <laughs> Có thằng có giáp bên thế giới thì mua áo chậm 40 hồi 40 đấy Đúng rồi anh ơi, áo này có người cần đấy ờ, Nè, vũ khí này quá trời nè Đây người cần nón này cũng cần người cần này đẹp này anh em nào cần phải lấy cái này anh tùng cần đúng không đợi đợi là tiếng đưa anh tùng nha còn mấy cái nón ở kia bao vứt gì đây sao em anh, tùng bán em cái nón chống bốn mươi cái hỏa tốt gì không chống mấy gì cái à, chống bốn mươi em cái này không để em cái đó đi em mua nhiêu thì bán thôi em mua chạc nào thì à, nhắn thì nhắn em hả à? rồi thì anh nói giá luôn lấy luôn cho anh lệ suy nghĩ gì cho anh nhiều em nói đúng không anh tùng ơi bán cái nón này cho nó nha anh tùng ơi anh tùng ơi hai bốn bốn mươi là bán cho thằng tiếng luôn này nha em cứ bán bằng nửa giá thị trường rồi ok tiếng gì lấy ờ, kim em ơi tương nhiên bách em ơi ừ kim em long đã đây mày về đây tao đưa mà luôn mình nợ tao bốn kim cho nhanh tự mượn nợ nợ một người nợ nợ một người thôi nợ gì mình lộn xì ngầu chứ cho nó khối rồi nợ nhiều, nợ nhiều quá, rồi nhiều người cũng ờ, <laughs> không quên nữa. Hello này, how are Năm à. Em còn anh Tùng Kim nữa. À dạ thôi em em giữ này em đợi anh Tùng luôn anh đợi anh chi. Hiện tại đợi hai kim luôn anh Tùng ơi. Rồi ok. Mời mời trả luôn. Nhà cũng hết bữa nay hai con này cũng hết kim xài. Rồi, thu được cái nón này bán nhân ba tiếng để ăn kim đi cho anh lệ. Chỗ nón này bán nó ngon được ba kim. Kim mà được giá. 4 phút Ok xong đây qua lái nón sao em ơi <laughs> một một kim là 65 nghìn đồng 65 nghìn đồng, đồng Thả tiếp tục rồi Thôi Ôi lại ra cái ngon hơn nữa <laughs> hai hai hai hai bốn mươi ngon cái nón này Đâu nó chúng độc làm gì em ở lộn <laughs> tường khăn họ chứ đậu xanh à, <laughs> ngáo vậy chứ à chúng đọc chịu rồi bọn rác Trời, còn rác luôn giờ tàu với rác đâu chùm muối à, cứ đỡ nếu nào cần lấy mình tưởng cái nón khăn họ nè nên là không không đọc ờ ừ, bán rẻ này trong ban xài mà hôm nay anh tùng đánh thì tốn khoảng uh, ờ, một 120 con là khoảng tầm uh, khoảng 15 kim 120 con là 120 số một con thì khoảng một 15 kim với lại kèm với uh, gần 2.400 cây dạng 24 2.400 dạng đi 24 dạng là tốn khoảng uh, ờ, 2 kim rưỡi nữa 2, 20 kim nữa 2 kim rưỡi nữa là khoảng năm thì riêng dạng không được nữa tí được sao 17 18 kim 17 18 kim 17 18 kia Thì tin là ok Ui Trời, chúng độc không có thông bình, chán nhỉ Đó Đó Đó Đó luôn Chúng độc Ông anh luôn có bot đại Ok này, rác không này mày <coughs> hello anh mới vô nha hello mọi người nha hello hiếu trần hello ờ, thánh nguyễn hello thông nguyễn nha ờ <coughs> ạc ừ, à, độc đạo những đi tống kim ngon mà anh em <coughs> anh em nào vui khải liên hợp không vui mình cho ạc giỏ đang nè võ duy lên đây đều muốn mua ạc giỏ đang một triệu hay muốn mua ạc võ đang hai triệu rưỡi đúng rồi Đặt giá đang hai triệu rưỡi thì top uh, ờ, 40 không anh Long? 58 Top 58 Còn ạc uh, đang đăng 1 triệu thì top 122 Đồ thì bên ạc, kia cao hơn Khỏe hơn Đồ Bình Dương này đồ tầm lù đánh Này 1 triệu thôi quá rẻ luôn Vừa ạc vừa đồ 1 triệu quá rẻ Còn của anh Long này 2 triệu rưỡi nữa Đồ đạt anh Long đẹp hơn Đẹp hơn có thể là gấp đôi Cấp cao hơn nữa Cấp cao hơn <clears throat> à, Cạnh Long là 116 Độc ờ, Đạo Minh Dương là 100 113 114 trong ờ, cái nào nó có cái giá của nó nữa Ảch, uh, cốc cao đồ ngon hơn thì giá nó hai triệu rưỡi thì thực sự là quá rẻ rồi cả đồ hai triệu rưỡi theo cũng rất thêm cái đai thủy số dòng mắt anh Tùng nữa là quá đẹp luôn đúng rồi cái đẹp tivi ơi chính xác luôn đang không mà đang không cái đai đẹp đẹp một tí cái đai chưa được đẹp lắm trời cái áo thổ banh ngon ai ai cần không em áo thổ ngon kìa anh em áo thổ đường môn nữ áo thổ đường môn nữ được rồi nè ai cần không ai cần không lấy xài nè em ơi ai cần không lái sai này ở đây bọn nó ngồi sốt 100, 200 vạn còn hai hai trăm xu ba trăm xu này rẻ vãi cái cái chuyện ba tỷ với anh luôn đồ luôn hôm nay chỉ xem những đồ viết rồi em ơi những đồ tầm trung này á không ăn thua chung này là những anh em nào hỗ trợ cho anh em xài chứ còn nó không bao nhiêu hết á nón này bữa khăn cho mình dương này đẹp không 40 sinh lực lực đâu anh cãi. đây em ơi về đưa, đưa đưa em mượn kim luôn đấy thương nhung bích là giờ cái, cái cái nón một kim này là em nợ anh Tùng nha nói quá anh Tùng luôn nha em nợ anh, anh Tùng kim hai và anh kim rồi <laughs> em nợ anh kim nữa là bốn ok rồi em nợ anh Tùng là hai kim tốn quá tốn gì ok bây giờ ai biểu chơi mà chơi mà không không đúng quan điểm cứ đi dạo dạo giao dịch lại không bây giờ anh lên, bó bói đồ mày nghe rồi chơi chơi thiên nhẫn này nó ngon rồi sau này cũng ngon chứ không phải không sau này ngon mà lương ít ba đồng đánh một đồng vẫn ngon mà rồi là là tiếng nền bốn kim nha dạ, dạ. à, ok Mao tiếng ơi nó này bán dạ. một kim cho Mao tiếng cho nè Nó sai rồi, nó đi thiên nhẫn mà Cái gì thiên ờ, nhẫn ở đây Nó gì thiên nhẫn nó chơi mà <laughs> rồi áo áo thổ được này nón này cũng được này anh em nào xài có thể cho anh em xài ba cái đồ này nhiều quá chọn luôn này nhiều quá chưa ơi áo áo áo, áo như hương sống nhận áo này lô lô lô lô phun rương rồi ôi phun rương mẹ rồi cốc cốc mất rương anh ơi à, đây nhiều cốc rương bớt đây em quanh nãy hơi nhiều luôn á ông đâu ta ờ, cốc rương này cốc rương này gì bán chung ở đâu cái hai cây vũ khí tao còn nữa ra mà hai cây vũ khí đúng rồi hải nguyễn ơi nói chung là ở ngoài á thì khoảng 3 đến 4 kim nhưng mà ở trong ban thì anh tùng nói thì cứ giá thị trường bán cho em nửa giá thôi thì hải nghĩ một kim là hợp lý rồi là bán rẻ trong ban á đâu còn ra ngoài là có giá đó ra ngoài không có giá đó đâu ra ngoài phải nhất phải ba kim bèo nó được ba kim hai trăm nghìn Ờ, hình như là thiên đới chỉ đại em ơi với uh, mặt nạ hai cấp và ấn tín một cấp nên là khá là khỏe thiên đới chỉ đại mùa này lấy được môn ấy. Đồng khí Mình vừa ngồi chắc bao anh em giết cho anh em chục mạng quảng cáo có cần quảng cáo vậy không em em bán này để cho em mua ờ. một mơ anh em về làm chơi thoải mái chứ đạt cái mau á đâu có gì đâu đồ nó buôn bán ạt à, xét ngờ cái nó nó ghiền luôn á ừ. mua đi cho nó hàng nghìn viên đi bây giờ nó bán lại bán lại cho nó mua đi hàng nghìn viên cho nó bán lại quá chữ đây là đem một ngày là view bán view view ấy ừ. là lời cả lỗ nó đợt nó nó bán à, cá bè cả lời rồi nó mua cái cái bè về đang bán mà chưa giải bốn triệu ừ. luôn nó lời nó lời hai triệu mấy ba triệu đặt kèm không này khui ừ. trời trời ơi no thố quá chán huy động Thắng lôi hai lần Xong Xong á Trời đồ Cảm giác nó bị yếu yếu yếu thiếu thiếu gì nè mày Nó không được đẹp như nè mày à, Được ngọc vào thắng lôi 27 này 30 Trời Nam Nam Nam anh ơi Có cái người không phải Có có Có cái người Đó Có Đó Rồi nói anh Tùng này lái này 27 tương đâu, đâu, đâu, đâu, xem lại tương những bác con này con vàng lắm ờ. xin được 51 anh Lùng ơi em 27 này có ấy dùng để em thấy không bội này phát em năm Tùng có dùng không đây đây em đây rồi ok tương những bác anh đây tương bác này cứ làm cứ làm cho con nó phát cho nó ok ok tới nên tới nên tự lọc nha rồi ừ. tiếc nón đai nhập, nhập dưới đây khá quả nhập <laughs> ok ok anh cái đài khăn họ hay là trong bóng mưa nhìn nè em mới mua mấy rồi anh khải ơi 12 cũ đợi nào anh không anh khải chơi lại server em chơi theo giờ chơi đi vẫn còn kịp sơn nguyễn ơi vào chơi đi được gì hỗ trợ cho anh em ơi hello ba trăm anh em đang xem live nha trong lăng hỗ trợ cho anh em ơi đang xem ờ, bot bot 72 nha mọi người sau uh, ờ, 4 năm like thì này vách này là 72 là em nghĩ lâu lâu mới có được một vát thôi nam chứ không phải có hoài đâu nè, <laughs> chùa lắm đánh bớt lâu lắm còn nhớ thằng em ở buôn hồ này không ăn nữa xong rồi lò lòm hạt nhớ em ơi nhớ em ơi vô chơi liền đi em rảnh vô chơi liền luôn có anh cấp ạc ừ, bút rồi này nọ đi bút cho vui giờ đợi xe mới chứ còn lâu á xe mới chứ còn phải vài tháng sau chưa chắc anh đã đi thôi Cái chết rồi, từ nãy giờ quên cái nó banh Quay đầu Trận 2 hả? Hiệp 2 giờ, hiệp 2, hiệp 2 Hiệp 2 Một cây khí, lại thổ nữa hả? Thử mọc mọc chứ, khí mọc hả? Ui Trời Rắc Rắc Rắc luôn Không có một cái gì độc giác mà không có tóc như vậy đó giờ chưa chơi giải lâm vô chơi được không khải được luôn cường dương ơi dư sức luôn chơi vô tư luôn em nói chung là cái nào không biết là hướng dẫn vài hôm là biết chơi à đơn giản mà gọt <laughs> gà vậy đó <laughs> <laughs> mắt topping uh, topping tìm cộng kỹ năng các event chữ sách võ lâm mật tịch cộng tại kinh chưa có đâu Hello này mới vô nha Ảc <coughs> rất ok mà anh Phạm Huy Khởi khái gửi cho anh ít đồ sang cái chín ạ hoàng Giang Ok anh ơi Ôi mấy con đến mít không, không có đồ Không có đồ luôn <laughs> Thiên này Hello đợi chờ Hello Phan Huy Hello anh em mới vô nha Em thì à, bên này đánh boss thì tầm này đồ tầm này nhiều anh em ơi Anh em trong bang cần cứ lấy xài Mấy cái đồ này không bao nhiêu quá đó Rẻ rồi Này thấy cái nón này cũng đẹp nữa Giờ e chín mấy cái đồ này là tiền không á anh em hàng ở trên năm sáu kim năm sáu sáu kim chục kim không á nè mấy hàng đó mà chính nhất Trời. đại gia luôn tiền về luôn mấy món đồ này người ta chính chất bán chắc ờ, trở thành đại gia vẫn là gì luôn chứ thì ra đây lưng đi Thấy đây đai lưng đây Khoảng kiếm đai lưng siêu phẩm như rồi. như đôi giày đẹp. Em em mới hợp phong thủy ra mới còn món siêu phẩm thôi <laughs> Vậy giờ, giờ, giờ mình dừng giảm giá luôn hả? Võ đăng quyền một bên em mà văn hoạt động giảm giá luôn <laughs> đại lưng À đừng có thử chưa chết rồi, thử chưa chết rồi Rồi, mũ vàng này, thì mũ vàng này đồ này qua chín hơi bị ngon luôn ấy hành trình chỉ tìm những chiếc nịt đúng rồi hello công nghiệp hình nha hello anh em hành trình chỉ tìm những chiếc nịt họ thấy kháng họ 2 x chống 40 sinh lượng lực 13 x đó ra đa lưng nữa là đẹp đó đa lưng thủy anh tùng ơi Ôi rồi ừ, đa lưng thủy rồi đa lưng thủy vũ khí thủy luôn có gì không ơi vui hàng ơi vũ khí trước ơi ui vũ khí kim what what the quá cái niềm cho cái cây giờ dạ, nó dạ đai kim rồi giờ dạ nó đai kim rồi cho cái vũ khí đâu này thêm ít sát thương này tóc 20 nó vô đói rồi nổi công kim đây thấy thấy chú đai kim anh này đai kim anh thấy còn sát thương vật lý nội công em ạ không phải ngoại công à, nội công <laughs> đầu rắn cái một cái nội công nó ngồi ngồi tiếp để giờ đâu sốt luôn cây một tiếng làm lâu với ta lắc quá trời ơi ba mươi bốn mươi lắc quá Kêu sao nó bao tết Kim đai kim này Bao tay kim sẽ lực lực này nên nó cần lấy Đây đội gia tẩu Áo này gió đen mặt đẹp Cho xin ít nhận ngọc bội xin lượng lực tấu Thiếu lâm trì Rồi tiếp theo nè mày Sau nó có gộp S8 về 9 không Minh Khải Cái này cũng lo em ơi Sắp đến đây thì theo lộ trình thì chắc S S7 sẽ gộp gì S8 này còn em vấn đề mà S8 e có gộp vào 9 e hay không thì cái này chắc Khang nghĩ chắc mùa quýt rồi em ơi còn còn khuya cái đó còn khuya Tại vì a chính mới mở mà Bèo lắm phải vào phải một năm thì nó mới gộp nữa 6 tháng đến một năm Thì uh, cảm giác không còn ai chơi mới gộp 50% luôn Đúng Còn em mình dương giá giả 50% Gạt nhà Gạt nhà giá giá rẻ là sao mày đặt phải nói ừ anh giá này giá này nó <laughs> rẻ năm mươi trăm còn năm trăm k nữa ừ máu quá nó nó bán xong là nó đặng cho luôn á nhiều khi nó bán xong nó qua và nó chín á ừ mà ớn nghèo lắm Ôi. nghe nghe nghe chủ đề nói có ạt độc lạ mình nó ăn bóp rồi biết không ừ ờ à, à. trời bốn mươi mua dòng hai nữ này nam cũng được đấy dòng hai cái gì đó cái gì đó cũng được dòng hai má nếu biết tự nhiên đang ngủ điện em không Tụi mày ăn boss bên đất chính đó mày? Ui, ngọc bội làm chồng ổng một cũng được cái cho anh Tùng. cái gì? Gì vậy chính? Anh Vũ Đệ đó, đang ngủ anh Vũ Đệ nhắn tin con ờ, này ăn boss bên đất chính hả? Sao qua không nói anh? Vai <laughs> chứ. Qua chặt vô mày. Được một áo nè, hai cái áo Đủ ờ, uh, chứ em. Cái nam cái nữ. Gian đâu mà chơi đâu mà ít chính. Cái áo này cứ bước ra nhiều hơn thì chặt chỗ em về em mua à? số điện thoại anh ờ, số điện thoại anh qua cho em đi không à Ờ nè, nè bấm đi, bấm đi nè. Nhắn qua đây để nhắn qua phú ba. Ờ nhắn qua đây. được mỗi ngọc bòi nữa này anh em nào cần mua ngọc bòi thì hú liên hệ nha anh em ngọc bòi này dùng một cũng được ấy ngon ấy bòi thủy anh em chọn em ơi dùng một đổi đi đổi đi đổi xong rồi à, nhắn tin à, hạt qua anh vô <coughs> mai đổi à, số tài khoản đi mai em chị nha để mượn cái số tài khoản nhỏ em em <coughs> rồi theo con vợ thì nằm ở nhà mà hỏi mượn là mượn là nhỏ em bên kế bên nhà không à. em mượn tiền em mượn năm triệu em vô trả <laughs> ngoài luôn hả tiếng rồi nè nói chuyện về từ vợ nghe ờ vợ nghe lột sắt luôn ấy chú chà ngọc cái đai lưng quên cái cái áo không không hỏi sao mượn tao mượn áo em cái bên không nè không em bà con ai biết bà con ha bà con ai biết được chồng nó bự con em trời ơi còn rác hơn em ơi tiếp thì đầu trắng ban này là năm năm ngọc à, khôi đợi đi tao lên tao tao tao khải đi lên được đúng rồi mấy thằng thiên huynh thôn và trường nó chạy chạy chạy trên ngựa nó xuống ngựa nó áp sát phát bịch được nhanh đúng một khoảng một mấy thằng thiên huynh khó chịu vái đó là may mà còn thấy nó vậy chứ ừ thấy nó mà không đánh được nó còn nó tăng hình nữa thôi luôn thấy nó không đánh được luôn á hiểu không đánh ông kia gặp mấy thiên chán nó tăng hình nó đi trên ngựa nó tăng hình chạy chạy chạy chạy chạy chạy lạng lạng lạng lạng xuống ngựa phập chết một cái một, cái thứ hai đây cánh tùng mà cũng một cái mà nó chị nó chị ai viên tinh hồng không bán đi trời đụng nó rồi đầu lên đó quên còn hai hai cái cái cái cái cái gì ra hai viên anh cho ai cho không số thằng rồi cho tôi mấy thằng rồi Ủa của anh mới vừa giờ kia thêm một bàn em ơi Ủa anh bán hả? Rồi tiếp tục này đánh bất thường nha mọi người nên là rất đồ rất nhiều cũng bất đặc biệt nó mới rất uh, ờ, trang sức anh nói vậy không ờ ừ, nó thằng ở buôn cổ thủ á sao nguyễn rồi làm miếng nước này quá đi à. à. Nếu tư ờ, gói hàng xong rồi cho cái hạt này qua cho hạt là nếu mấy kiếm này ờ, cho cái hạ quy chúng ta của hạ quy xung của mình vì vì nó ban đồ sát hạ vi cho hạ ờ, vi kiếm cho mỗi một cho hạ vi À, tiếp đồng ơi nói chứ giờ ngày mày kiếm vô chắc thấm ghê đúng rồi giờ đẹp đi biết lẻ mà anh nhưng mà đỡ mà nói thì ngày mày kiếm nó đánh hiệu quả không bằng thiên ờ, được cái đánh bé hơn chọn non chán gần gom nhưng mà nâng nghe mi nhiều rồi đó rồi nón thủ lý dòng một là anh em nào cần bò luôn đó sinh lực cao nỗ lực cao mới đỡ lại ấy. Ừ dương dương ở đâu 11 đó 11 sinh lực cao nè muốn lùm nè nữ em đây em đây Đấy, tí nữa vô coi con thấy yên còn món gì thiếu thiếu rồi vô xin mấy món này. Ừ, anh anh anh này đi, anh chơi đi. Anh chơi đi. Cứ uh, quanh cái ID mà khảo qua tự lọc tự tìm. Không, không, xin mấy món nữa xin được. Thôi à, nó mang vô. Cứ coi đi, chơi đi. Anh anh chịu đi, anh cứ mặc. Hoặc không thì nhắm em nhắm trước em hai tuần hai tiền không được chơi quá rồi hai gì lốc không đưa luôn Đấy, ờ, cái ngồi ngồi xíu đi rồi qua tí sắp xong rồi được rồi tiếp theo ừ, tầm này nó lúc ác bên bãi rồi nó treo ác bên bãi rồi mua ngọc bò nhận hỏi làm trọng ẩn một nè đây đây đây đây, có hàng bán luôn đây đó chúng ta đang cần mua thì alo Ôi hàng, vũ khí kia rồi, làm các siêu phẩm rồi ba sĩ phạm còn có 10 con nữa thôi nhá ok anh ơi hơn trăm con rồi còn 10 con à vũ khí kim luôn được ừ đánh nhanh mà đánh được rồi wow, khí thổ à, chán vậy nón thổ Sao? nón thổ áo thổ Trời, đại thổ nón kia có cái dây Ồ, dây là trang à, làm trăm bốn mươi trời vũ khí thổ thấy chán rồi Trời à nón được nón đủ nón dùng hai trận nhưng một là ngon ôi trời không có tốc độ lắm được cái nón nữ này trời ơi sát, sát thương hai điểm 3 điểm vãi chướng 5 điểm đủ cho cho nhau rồi ba <laughs> cầu khí cây vàng cây hai cây năm đủ không hiểu sao mình sẽ đồ cỡ đó mà ra sát thương hai ba điểm em chịu luôn rồi. này cái nón này đẹp này nè trời nón này quá đẹp luôn bác nhiêu kìa đang ngọc bội á ngọc bội á ngọc bội anh tùng ơi ngọc bội ẩn một uh, chậm 40 dòng một anh nhắm để bán nhiều này anh tùng ơi nó đẹp này nó em bảo là anh bán cho nó cả cả cái nhận cũng chậm 40 ẩn một luôn ngáo à ngáo à rồi có có nhận luôn à, đổi trước đổi ba cái cái cái nhẫn này bắt lộ. ngáo rồi Hả? Cái nhất, cái nhất nó em lấy cái này, cái nhẫn em đổ. Nhẫn tương tự nhau luôn đúng không? Ngáo thiệt rồi ờ, đây anh đổi để đây thì đó anh đổi lại cho rồi em kêu nó hai cái cái mười hai cái mười hai kim đủ đâu em em em Được, em đăng giao dịch luôn nhẫn. rồi em à, gửi uh, gửi mã bt đi xong rồi à, là là, là, là nó nó nó nhảy qua số điện thoại anh gửi mã xem nhẫn tùng ơi anh tùng tùng cho em xem cái nhẫn đừng nói nó hai cái là bán rẻ 10 12 kim mua alo nhanh nó kêu giờ xem cái nhẫn cái chuyên bang có được không được được cho em cân bằng này em cân bằng em em thiết minh cho nó à, là, là, gửi mã OT lên gửi qua cho mày rồi mày nhập vô mình nhập lại tại số điện mày ờ nhẫn 40 trừ 1 sinh lực 59 nội lực 25 thở lực 43 thông pháp 3 điểm hai món chốt được 12 kim giao dịch luôn không thôi ở bàn ngáo fit hai kim <laughs> còn 10 Rồi chưa? Trời ơi Đây rác rạp rạp rạp trời đã thấy nè đồng ơi mà nó không được như ý muốn đồng ơi có choáng không không cháu nhân một không được như ý muốn quá quá cùi rồi nhắn đi anh nhắn đi từ từ kêu qua mà đây cho ông nào sợ ông một thì có thể xài được nhắn Tông... thì nó mới gửi cho anh mà Ý mày cứ mày cứ bấm lên trên đó Hồi em bấm đổi số điện thoại rồi, bây giờ anh anh bấm cái tin nhắn đi rồi anh gửi cái máu qua cho em Hỏi Như Hương Như Hương ơi Thôi Em em đang nói chuyện đây Như Hương, Như Hương, lấy nón nam uh, chón 30 Ừ, nói vậy rong lộn, vào rong lộn đây Rồi, hết trên tụng rồi Nón gì trả 8 triệu rồi ngay không có cái cái ờ, cái ngọc bội ngọc bội nhận nhẫn rẻ quá đợi à. từ từ đợi tới anh nói chuyện xíu lên thôi đồng loạn qua tư nhân bác anh ơi tư nhân bác là à, ờ, giao dịch tặng cái nón thổ dạ. khẩu nón thổ Ủa, ờ, vậy thì em, cái nón thổ chống 30 kháng hộ 20 sao nhắn đi rồi anh gửi cho mã của cho em dạ, dạ. em gửi nón thủy á để mà lỡ nhắn đâu ba Trời, đó không nhà để em gạo cái trên để qua đây nè nhắn chị đi à. ờ, để cái đa thủy này phải đưa đưa như hương luôn đi đưa như hương nào đa thủy đưa như hương rồi ờ, cái đa thủy thì ừ. đánh cái đây chống 30 ổng một sinh lực cao 11 17 10 giờ được ừ. nhiều hơn giữ đại nha tiếng đấy nha đúng rồi đội tầm này mấy đồ là được được giữ lại thôi đó chắn cái này dùng băng cần á đây đây đây đây không đổ đây không đổ ờ đi kiếm bác trợ lý trợ lý rồi tiền lực cao luôn 137 Trong bang ai mua cái nhẫn 500 con em chẳng những một bữa ai hỏi ta Anh Tùng bán lấy tiền Tùng ơi Tôi lừa hỏi Tôi lừa à 5 kim 5 kim 5 kim ở trong bang em kia có nhẫn anh em lái nên em rẻ đấy tại vì cái cái nhẫn này bác nó ngồi bảy tám kim chín kim ấy ờ, hỏi mới mua anh tùng năm kim đó Đúng rồi nãy nơi tìm mà cái nhẫn này rẻ luôn anh em bán vàng năm kim em mua xài đây chứ ngồi không ai bán cái này đâu cái nhất là một lắm hiếm lắm có lắm anh sửa bán bang cho nên anh thừa nhưng không trả anh bán hồi nãy em gửi uh, là cái em gửi qua số mình á mobi phải không cái vậy tại số ờ, này phải không có người cốc cà phê sữa khải nhận được chưa nghiệm nghiệm nghiễn ờ, vẫn chưa nhận được nghiệm nghiễn ơi khải chưa nhận được anh em ơi ủa gửi ở đâu khải không nhận được nè bây giờ anh cứ nhắn em cú pháp vậy đi gửi cái mã hỏi là mày mày nhắn sợ mình lộn số rồi chết luôn nữa này mấy anh em đi ra anh thả bó đại đây trời luôn thị dòng một dòng một gửi mã qua chưa gửi mã mày kia đó rác ôi không sinh lực hai <laughs> chán gần ai lái hồi nào không sinh lực hai đâu việc gửi mã rồi sao em thấy nhắn tay vậy nhắn rồi đó ừ nỗ lực mới ra cầm cái cha này được đi mày đó, anh Tùng thì đồ anh Tùng ơi, không có đổi hết Có được cái áo anh cần với ngọc bội này Thấy chưa? Mười kim, lấy không Không để cho anh em ban xài à? Nghiệm, à, nghiệm gỡ Momo hả? Được hả chết rồi bắt 72 uh, ờ, cảm giác không có đồ gì nữa mà chỉ có một số đồ anh Tùng có kiểu cảm giác sai được thôi rồi à, cứ yên ờ, đổi đi vô áo anh Tùng đang cần ngục bội đang vô đổi là cứ yên lại đi ra sinh lực anh Tùng ơi cái này mình nội lực cầm đi chăn cũng ngon ấy anh Tùng ơi ơi nó kêu uh, bán nó chín kim bán luôn hả bán đi rồi giao dịch em em giao dịch cho tôi dừng bắt đi ok fan bán là chín kim đi theo anh Tùng nhận gặp em em không bán đâu em Tùng bán rồi bán rồi đấy nhắn đâu nhân nhân nhân con lại ở con khác ok ở đây hai món trứng kim ở đâu đâu chạy qua ừ hai món trứng kim rẻ vãi bạc lưỡng bắt của anh cái dòng một nữa chứ dùng một với dùng hai thì không nói dùng một thì nó rẻ quá ai bạn bắt anh rồi vấn đề là dùng một anh em dùng một hiếm lắm nè mình một hiếm Ủa sao ạc là Á Thần phản bóng ba rồi Đổi tên Dung Sinh xài Dung Sinh xin đẹp đó rồi anh Như Hương ơi cái, cái băng rồng á Hiện tại không ai chơi á Thì có, được Có có có có đưa, đưa, đưa, đưa ai cầm cho đưa ai cầm cho Đưa cho Lai cầm rồi Rồi ok Có thêm người cầm còn không có thì em tìm người cầm cho Ừ đưa cho Lai rồi Ừ này mình đang thiếu ngạo nha đẹp quá hai cái nhận một đẹp quá kể đi cái đó ừ có gì đâu được mà à chín kia nãy em đang kẹo nó 10 kia là hợp lý vâng, ok em ơi vừa rồi thì à, ra được cái à, ngọc bội này bán được khoảng 4 kim đó rồi anh Tùng là trong cái bát ngày hôm nay anh Tùng thu là được khoảng 6 kim một kim mau tiếng một kim bốn kim từ ngọc bội là 5 kim còn là anh Tùng lỗ chỉ khoảng 12 à, kim anh em ơi thứ này lỗ anh Tùng không sao cả ok thôi vậy anh có cái nhẫn này của anh Tùng anh đã bán thêm vẫn ngồi nhẫn ngồi 5 kim rồi có lòng tham gia nó mới ok bạc lấy bác anh ok tương dương bác Đây. rồi bắt 72 thì lỗ 12 kim Đây đây bây giờ mình thì mình mình cũng muốn nhanh like buôn bán cho nó nhanh mau mắn được đâu mình nghĩ 10 kim một lý mà thôi anh Tùng giờ chín kim bán được rồi ok thu kim mùa sau đua tốt tiếp <laughs> ok rồi hôm bữa à, set rồi ok sao rồi quỷ kia lâu dữ à Á, nhắn thì sao mà không để số đồ nào anh em làm còn hỏi như hương nha nãy giờ có khá nhiều anh em hỏi đồ chung chung á hỏi như hương nha anh em ấy là là lâu rồi ok anh em ơi và lần này là xong ờ, cái bắt 72 thì giờ khả năng phù đánh thêm bất đại tới này xong nè à, quốc bất đại nha anh em chưa có anh em nào mua tiền dạo không khải hỏi giùm cho nè em ơi nói ờ, mình nhiều quá mình mua chả biết làm gì rồi đưa tao để vô tôi đổ khẩu để quỷ lâu lắm anh hãy lộn đổi cái lộn coi à không nhắn đâu lực phi tốc là lực thôi phí đỡ là để đi đánh boss quýnh này chi phí anh em ai à, có đam ngọi nội công nội công lên đánh phụ vất anh em ơi thêm còn hai võ đam nữa anh long nhưng bình dương rồi bình dương này đứng đứng đây là chạy không tiêu đâu vô trong góc đánh cho anh lệ thủy này võ đam sấy nhanh không rồi, ông, anh Tùng bảo nó ra được đôi cái cái cái đai lưng kháng họ 20 chống 40 sinh lực lượng 11 x được donate 5 kim mà không ra là phạt phạt là to đấy. <laughs> nói chung là cái cái đôi giày nó đã có rồi thì em nghĩ cái đai lưng này nó số 11 gì anh cũng phải ra một cái thôi số 11 phải ra được cái đôi đai lưng đeo đeo cái đai lưng 11 nhìn phèn quá nhìn phèn quá đúng rồi nếu mà anh mang đai lưng ờ, hai hai ít chứ có thể bảy kháng họ bảy năm cộng hai luôn anh Tùng Ừ, năm ừ, cộng hai luôn Thấy khẩu lên 2 cộng 2 Là em tính rồi mà Giá truyền anh đang 20 nè Đúng không? Em tính thử coi Giá truyền 20 nè Cộng với uh, kháng họ 27 nè cộng với giày 20 à, này cộng với đai 11 này cộng với kháng cảm 10 này anh đang có 88 88 trừ cho 75 đúng anh Tùng ơi anh thiếu đúng cho em 7 kháng họ nữa anh mang cái đai 18 kháng họ là được 75 cộng 2 nha ừ. ừ. còn mà anh mang cái mặt nạ nghiêng sói á thì anh đang thiếu 7 ờ, điểm anh, anh đang mặt nạ nghiêng sói thì anh đang thiếu ờ, hai điểm nữa thôi anh chỉ cần mang cái đai 13 là lên được 75 cộng 2 nha 13 40 anh Tùng ta vào mà đeo kim cương vào thì lên luôn đúng rồi thì bây giờ chỉ cần cái đây 15 40 là lên được 75 cộng 2 chỉ cần sinh lực cao nỗ lực cao được ở đây không cần phải 20 quá cao đâu nó chỉ lên được cái mốc 75 cộng 2 là chuẩn rồi có hơn vài điểm cũng không lên được gì nên là chỉ cần một cái đai 15 40 sinh lực lực đẹp đó là ok là sức độ anh là phòng thủ 75 cộng 2 kháng hồi 75 cộng 2 kháng độc 75 cộng 1 kháng kháng băng 75 cộng kháng băng 72 à kháng lôi 75 cộng 1 kháng băng nó không được đẹp nha. nhìn nhìn mẹ cái con, nhìn nhìn mẹ cái con tùng hơn hơn cười cho đầu tím luôn á đúng rồi cho tím đâu đâu đâu cái à, kim cương bèo đâu cái đồ đẹp kẻ năm đâu đâu mặc ừ. đồ không à đồ tím là chỉ cái bị lầm không minh thật hết rồi ơi em ơi anh đòi cho vô bán nha à. kêu bữa anh tổng kêu ấy chứ mày nó nhận lời bên AC mày rồi nhận lời bên AC trước rồi hỏi ờ, tôm còn nhiều không tôm hết bot rồi em ơi dạ à, tương dung bắt gió đang đầu cái đại mùa rồi à, từ cái nọ chắc mình qua đường nữa qua cái chì nha <laughs> Trồng đào luôn Trồng đào luôn Thành hai cái đao luôn hả? Đậu ngon Rồi Ngừng đam anh em Anh ba hậu phù đi ba hậu ơi Ba hậu phù đi em ba hậu ơi Rồi ok cho trái em đứng đang nhanh nhanh ai à, cố gắng tìm đa lưng ai kháng họ 20 chống 40 sẽ lực lực đẹp đẹp ngay này mày được cái này có lọc này được cái này có lọc đem kim thần tục này nhiều uh, nhiều ông trên trên like ấy quên trên biết ở trên kênh youtube ở bang khác anh long anh long ơi cỡ nghe cho anh tùng nhé nó nó kiểu nó nó thấy em được uh, anh em hỗ trợ được anh em like rồi này nọ nó bảo nó, nó, nó nói em là mày chơi game chỉ biết uh, gì uh, khóc lóc văn xin em ủng hộ thôi má nói câu tránh được đấy <laughs> mày ở đâu kêu đồ sao mấy này không biết làm gì cho phần lòng nó ở, ở, ở đâu, ở đâu? Ừ. ừ nói kiểu vô lý vô duyên quá chứ cảm giác ừ, hắn nóng được như mình rồi nó ghét đấy nó ghét mình rồi nó nói này nó nọ đầu đầu vấn đề chán hết chín người ghét mình rồi ừ. cái gì vậy làm gì gì chứ đúng rồi làm một em phải nói xấu đi gì mua bán khẩu trang đây mình bán vé cái thằng đó nó bả sau nó còn nói xấu mình nợ hàng dỗm hàng đồ gặp nợ ừ. quá chữa chữ nó bán được hàng là được thôi ừ bây giờ anh ơi cái ờ, giờ cái thằng Jun xin là à, cổ anh cho ra ban đúng không em ơi bon bon ơi cái cái đai đúng không chờ cái đai chờ cái chị ăn lại giờ mà phun ra được các ơi lúc là nhiều khi mấy cái miệng mồm con đó xong nói chuyện kiểu kiểu ganh ghét với mình đó nè mình được anh em ờ, hỗ trợ cũng như anh em ở ờ, ừ, anh em thương anh em thích anh em nét là chuyện bình thường vậy mà cũng bị lên lên nó kìa nó chở đèn tàu nó chạy ngang hỏi nó đi con đội có tin con hạch đó à để cho ông như hương em mi ra ban nhanh lên anh á mình cũng không hiểu là mình làm gì đó phần lòng tụi nó hơn xíu là lên nó nói này nó nói dạ. dạ. rồi vô rồi bật chết này làm tiền này nên là mình cũng khó hiểu mấy cái ông nội này chả làm gì rồi bò chết này bò kẹo ai được gì đây rồi cái người mấy người hết người mấy người rồi cuối cái thằng này cần lưu à, nhiều người mà nói chung là những thành băng khác à, nó em lên đi, à, em đi cái gì người đâu người đâu người đâu à để tới nữa thần ơi để tới đồ đang cầm cây khí trứng bàn đấy chứ ừ đang cầm khí ờ. trứng bàn mới mua thì ba kim đó là dạ, anh nợ anh anh anh anh phải ba kim anh trời trời trời nó chết nữa <laughs> <laughs> à ừ, cái ngon quá chứ cái đó anh long xuống phập phập mấy con đường môn sướng lắm phập phập chết anh à, long ơi long ơi tí gì cho cho chuyện kháng cả tám kháng banh 10 sinh lực nỗ lực 8 ít luôn này long mới cho anh ra được hôm qua gì à đừng coi đỡ đâu rồi mới cho anh được giờ đến đầu chạy ngang thì sao con này có dây chuyền khác cả 13 tỷ không mang đâm mang đọc kim sao mang được dạ, độc mà cái đọc nằm trong cái gương đó cái đọc đó không rương mà ui Ôi, nhiều đai quá nhiều đai quá cố lên qua này nhặt được gì nữa đây thấy có hai cái đai thấy ưng ưng cái rượu rồi rồi bao tây một cái nón sốt đây nè ngon nha thấy năm sáu dòng đẹp nha đẹp nha rồi mình lấy cái nón này cho đã nói uh, à, võ đằng sau nói bạn thân nguyên à, bình dương thì trong game bạn gọi bạn thân nguyên phi trần thì còn tổ rồi cuối một dân hồng ok từ, này anh tao đi về một cái về mà đi là cậu bé Số. cậu bé kèm mau đục ai cha hai mươi ba mươi cái đôi giày Số. đài đài đài đài đâu rồi cái trời ơi trốn đâu Đồ cây dữ Úi trời đôi giày Trời người tóc 25 ẩn một luôn tùng Má tóc 27 trời buồn dữ đây này, đôi giày này cũng mang được đường môn nam hành cũng ok đấy đôi này đường môn của ai thì đẹp đấy. rồi là đường không có chón luôn đâu anh tùng à thời gian chón ẩn hai <laughs> rồi anh em nào cần thì lấy sai đâu sai vào tay đó được mồi rác luôn chó ăn hai rác rác đâu cái đá lưng này mà có chó nữa đẹp rồi không chó hay vứt. anh, anh như hương rồi giữ đồ nữa này chơi mất tiêu rồi chứ là hả loại gì lấy con tao lát rồi tao lát rồi của tao lát rồi rồi lên sốt ừ. wow anh em lấy lấy cái chó này nọ nè em ơi chó ăn hơi nhìn trắng. cái đôi giày này anh tùng gì lái lô rồi anh tùng ơi em cầm anh anh lên giường nữa ok đồ này được như tinh hồng tiktok là lượng đôi phòng tiktok lỡ bao rồi đi ra tàu xin cái chi rồi ok ba hậu về lái này tự nhiên bắt ba hậu ơi chị quan sát 25 hàng gì dạ tự nhiên bắt dạ dạ anh mà người vui rồi đây đây xuống đây cháu mừng rồi ừ cái này cháu mà đường lái cho hiệu ăn chó này hả ok chết momo nha anh nè anh anh đã đang mà anh ờ, xin chào thiên anh xin chào thiên ban xin chào thiên ban vậy Ờ, có cà phê rồi, thêm hộp con gà nữa Ai da, ngon dữ ta Bùi Thanh Tùng Ủa? Ủa Bùi Thanh Tùng là ai đây ta? Sao là chúng tên anh Tùng <laughs> Chết Momo nha anh Khải Ok, cảm ơn uh, Sona Kami vừa donate khả năng 10k nha hộp con gà nha cảm ơn người anh em đó dạ là ngày mai có đồ ăn sáng khỏi sợ đói anh em ơi <laughs> ok cảm ơn anh em thêm miếng thêm miếng gì à. Ờ. đôi giày cũng ngon nè này đường môn năm hành ăn được con đường môn rồi phải một ngày nữa hết càng khôn hết càng khôn đúng rồi <laughs> hết ờ, càng khôn vừa nhắc càng khôn em hết luôn ngày nó còn khôn bây giờ tẩu luôn giờ đi gia tẩu xíu cái gì nghèo hay xui <laughs> nghèo hay xui hay họ lấy nghèo nó hay xui quá rồi ở bắt 72 thì lỗ sắp mặt nha anh em anh em xem video thì có thể ủng hộ like chia sẻ chơi nha anh em ơi có gì Evan sâu quá có gom được boss thì gom đánh tiếp theo nha và anh em ủng hộ là ok anh em ơi nên lọc lá bài ta hả <laughs> rồi đi ra tối đêm khuya